Hello chào các bạn hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn thay nhớt lần 2 cho xe Honda Vinis tại nhà nha nếu thấy hay thì các bạn hãy nhớ đăng ký like subscribe ủng hộ kênh youtube của mình nha nhất này là nhớt ờ, Honda 10W30 đây là nhớt tổng hợp hoàn toàn nha các bạn nhớt này là mình mua 311 ngàn thì trước khi thay thì chúng ta sẽ cần có cái chìa khóa vòng miệng số 17 thao nhớt và quặng nhớt nha các bạn thì ờ, chúng ta bắt đầu ờ, tiến hành thay nhớt cho xe nha Ok trước khi thay thì chúng ta sẽ mở đồng hồ lên xem nha lúc trước mình thay lần một là 819 cây lần này lần thứ hai là 4.699 cây vậy là đúng 3.900 ờ, cây nha các bạn và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành thay nhớt thì ờ, chúng ta sẽ dùng chìa khóa dòng miệng số 17 là xoay theo chiều kia đồng hồ nha các bạn chúng ta dùng một lực nhất định nha dùng lực nhất định thôi thì nó sẽ mở được con ốc ra nha các bạn rất là dễ nha các bạn và chúng ta dùng tay à, xoay gỡ ngóc ra từ từ nha xoay gỡ từ từ chúng ta mở thì chúng ta phải để ý cái miếng lông đền nha các bạn miếng lông đền của mình đã rớt thì một chút mình sẽ à, lấy nó ra và gắn vào con ốc nha các bạn các bạn à, đừng có để sót nha nhớt Motul 300V sau 3.800 cây thì mình thấy nó khá là đen nha các bạn vì à, trong chai này là nó có để là đi thời gian đi được là khoảng 6.000 cây mà mình chỉ mới đi được 3.900 cây thôi nhớt nó đen như như vậy rồi thì mình sẽ thay chứ mình không có để nữa nếu mình để lâu quá thì nó sẽ ảnh hưởng đến ờ, cục máy nha khá là đen luôn đen và đậm rất là đậm nếu chúng ta nhìn theo một góc nghiêng thì nhớt này mình thấy nó vẫn còn hơi xanh nha các bạn nó còn hơi xanh mình sẽ lấy tay thử cho các bạn xem nha tay nhớt này cũng uh, tuy nó đen mà còn độ trơn khá là cao nhưng mình uh, vẫn thay các bạn à tay nhớt quá đã quá đen rồi và bây giờ ờ, chúng ta sẽ tiến hành thay nhớt các bạn ở đây sau khi miếng lông đền mình đã lấy ra rồi mình sẽ gắn vào con tán nha các bạn gắn miếng lông đền vào thay thì các bạn sẽ lấy miếng lông đền này nha nếu nó mắc rất là nguy hiểm nha các bạn nếu như miếng lông đền này mắc thì nó sẽ có năng bị ờ, rò rỉ nhớt nha bây giờ mình sẽ ờ, dùng tay gắn vào nha các bạn trước khi gắn thì ờ, chúng ta hãy dùng một miếng vải để chấm xung quanh cái miệng đầu răng của ốc nhớt nha và bây giờ mình sẽ vặn từ từ vào nha các bạn đây mình sẽ vặn ốc từ từ vào cho các bạn xem chúng ta vặn thì dùng lực ờ, vừa đủ thôi nha các bạn các bạn vặn xong thì các bạn có thể ờ, kỹ hơn thì có thể lấy giải la xung quanh lại rồi hả lấy ờ, dòng miệng để siết chặt con ốc lại nha siết lực vừa phải thôi đấy vừa phải thôi chứ chúng ta đừng có siết cứng quá cứng quá thì sau này chúng ta gỡ ra cũng hơi rất là khó nha các bạn lực vừa phải thôi vừa phải thôi và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành à, thay nhớt nha các bạn đây là nhớt uh, Honda nhớt của hãng nhớt tổng hợp hoàn toàn nha bây giờ mình sẽ tiến hành thay nhớt nha các bạn thì chúng ta mở nắp ra thì ờ, trên uh, nắp thì nó sẽ có một uh, miếng bạc được đóng kín rất là kỹ nha các bạn bây giờ chúng ta sẽ khui ra nha đây là cái siêu bạc Ê! sau sự cố vừa rồi à, đổ nhớt thì à, đã mất đi một lượng nhớt mình à, đã kiểm tra lại là còn hơn lít mốt nha chỉ đổ một xíu xíu nào thôi chứ cũng không có nhiều lắm và bây giờ chúng ta cùng tiến hành thay nhớt nha các bạn nhớt vẫn còn hơn một lít mốt nha và trước khi thay nhớt thì chúng ta dùng ờ, một miếng vải để ờ, mở cái nắp vớt nha cho dễ hơn nha các bạn chúng ta có thể dùng kìm thì dễ mở hơn do mình không có kìm thì mình ờ, lấy giải dùng giải để mở ra nha các bạn rất là dễ mở luôn và tiếp đến thì chúng ta lấy một cái quặng để đổ nhớt vào cho dễ hơn nha các bạn hạn chế ờ, nhớt đổ ra ngoài và mình sẽ tiến hành đổ nhớt vào các bạn cùng theo dõi nha nhớt M30 ờ, tổng hợp hoàn toàn nha các bạn do là nhớt M30 nên ờ, nhìn nhớt cũng khá khá là lỏng chứ ờ, không có lỏng quá nhớt 1030 này mình chỉ ờ, đổ để ờ, đi làm hàng ngày chứ không có để đi tour nên là mình mới dùng nhất này nha các bạn Ok các bạn bây giờ mình sẽ đề máy lên cho máy không tải khoảng 30 giây thì mình sẽ bắt đầu tiến hành à, chạy nha các bạn để mình sẽ cho nhớt nó bơm nhiều lên mình sẽ tiến hành test thử chạy ban đêm cho các bạn xem nha mình sẽ cho các bạn nghe tiếng máy rõ hơn nha mình sẽ đưa sát gần cục máy cho các bạn xem và tiếng bô các bạn nghe nha các bạn các bạn cùng chú ý nghe nha khi à, nghe tiếng máy xong thì bây giờ mình sẽ tiến hành à, chạy cho các bạn vào ban đêm luôn nha các bạn mình sẽ tiến hành chạy để cho nhớt nó bơm đều lên cục máy và sẽ test thử à, nhớt Honda của hãng 10W30 nha mình đá vào số 1 rất là nhẹ nha các bạn đây mình lên số 2 đây cũng rất là nhẹ nha đá rất là ngọt luôn Suba là do mình cầm một tay à, một tay chạy một tay quay nên à, rất là khó các bạn thông cảm nha máy chạy rất là êm nha các bạn mình lên số 5 à, mình chạy ở tốc độ 30 là máy chạy cũng rất là đều ra không có giật nha các bạn rất là đều luôn rất là êm video của mình đến đây đã kết thúc nếu thấy hay thì các bạn hãy nhớ đăng ký like subscribe ủng hộ kênh youtube mình nha cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh youtube của mình chúc các bạn có một ngày tốt lành nha xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nha